Anh ơi sao em đánh run Kim Vương 2 mà xuống vàng không đánh nổi là sao vậy anh? <laughs> mày, mày hỏi thế mày khó cho tao luôn ấy chứ. Gà. Hey hey hey hey. You uh, you can swap swap zoom. Ê, ê, ê, cho cho tao đừng đi alo alo hay à ui rồi tình nó cắm mẹ luôn con Nelly à Trời dạ, nhưng mà cho tao đây tao đánh công sinh dao ghê lắm Nhường em đi Nhường em là win Nhường em là win Đấy không sau này tao Đấy đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng, đúng, đúng. Rồi cảm ơn nhiều Tráng Change tree Nói chung người ta chơi nhiều nhiều ngọc lắm anh em ạ Không phải cứ uh, uh, sóc điện hay là thu thập là mới đúng ngọc đâu anh em Mỗi người nó mỗi kiểu đánh mà Việt Nam mà đánh kiểu Trung Quốc nó đánh kiểu Nó không có giống nhau đâu mọi người Chuyến chiến chu chi Mà mày chết chưa? Chết chưa? Cần một cần một cần một cộng một cộng một cộng một Má mày mình mặc ru cái đầu nó luôn rồi chứ Mình mặc ru Mình mặc ru cái đầu nó luôn rồi chứ À tìm đỉnh hay đấy nhở Ây da Đánh đi ai da Con elite này đam to phết Đây nè đây nè đây nè <clears throat> Mày gấu à mày gấu à mày gấu với ai Mày gấu với ai mày gấu với ai Mã mày nha gấu định hay quá anh em ơi thôi thôi thôi thôi thôi đừng đừng đừng đừng chọc người ta làm gì cái gì đừng có ăn nha đừng có ăn nha đừng có ăn nha gấu à Mày trâu thì đánh lâu cùng chết em ạ Khoan khoan khoan khoan Khoan Không xì mai không xì mai Không xì mai à. Hay hay hay hay hay hay à. À. <laughs> hay thế tìm hay thế ổn ổn anh em ơi ổn đó anh em ơi du du du du du du đó, phải nhấp chứ anh em, phải nhấp chứ anh em. Đấy, anh em thua là thua, cái nhấp nhấp chậm hơn là thua rồi. Nó đánh là tụi nó nhấp và ờ, nát cái bàn phím. Nè, nè, nè. Rồi mày đi đâu? Rồi mày đi đâu? Mày đi đâu? Ok từ từ anh em từ từ anh em ơi từ từ anh em ơi từ từ anh em ơi mày khoan khoan khoan khoan lui lui lui lui lui lui tí lui tí rồng anh em ơi ai à quả đấy không có chết kìa à, con xin dao này đau lắm anh em ạ à. khỏe phải còn lèn con này anh em mà tập chơi ở Việt Nam á leo kim cương đơn giản rồi xong xong hí ra sợ chưa sợ chưa tải chưa duy mà nó thấy anh yêu đánh xin giao như này là tải luôn cái chứ nè nè nè nè follow me follow me follow me follow me Mày đi đâu Luyện thuyền Rồi sao để chi thì không có nói Để chi thì không có nói <laughs> Lừa đói Lừa đói Lừa tôi à lừa thôi à đẩy anh em à hay thế tính ra bên mình nhá có ân tiêu của sinh giao nè nó câu tơ thằng uh, ờ, Ezreal nè có thêm cái vòng uh, của con Samira anh em câu tơ hết ờ câu tơ hết anh em thấy mình đặt cái mục tiêu gì ra là mình chơi ờ, khi nào xong á mình mới nghỉ không nhiều thằng nó bò dưới chân à <laughs> từ từ bạn ơi từ từ không bị vội đấy nhỉ ăn luôn à không không không không không không không không giả vờ thôi giả vờ thôi giả vờ thôi anh em giả dạ vờ thôi giả dạ vờ thôi cứ đẩy đi đẩy tới đẩy tới đẩy tới đẩy tới đẩy tới gì đấy gì đấy thằng Z nó đánh thế là nó khó cho team bạn luôn ấy chứ làm chi làm chi làm chi làm chi khó chịu chưa khó chịu chưa <laughs> mà nó khó chịu đấy nhờ dễ tôi win anh em ơi khó chịu chưa khó chịu chưa em biểu xin game quên nào quên nào anh phải tin em á không không tin mà cuộc đời anh là không muốn tin bất cứ ai hết à. anh ngay cả bản thân anh anh còn chưa tin anh nữa mà tin tin con tin là con cái nịt tin